Tác giả của ca khúc xin chân thành cảm ơn bạn Trần Bảo Thái đã tự hòa âm, tự thể hiện và tự xây dựng một MV để ca khúc này có thể chia sẻ với mọi người và đặc biệt để gửi tặng bà mẹ Việt Nam anh hùng Ngô Thị Quýt một tấm gương đã tạo ra rất nhiều cảm xúc cho tác giả khi viết ca khúc này. từng chiếc khẩu trang mắt kem rồi đôi tay mò mẫm từng đường mấy ngày đêm vẫn thẳng các con làm mẹ cũng làm theo tặng khẩu trang cho những ai nghèo chống dịch bệnh phải đeo luôn đó mẹ vẫn thương những ai làm lũ giữa gian nan vượt khó bao muôn góp sức làm việc nghĩa mẹ ơi ngồi may từng chiếc khẩu trang mắt kem rồi đôi tay mò mẫm từng đường mấy ngày đêm vẫn thẳng các con làm mẹ cũng làm theo tặng khẩu trang cho những ai nghèo chống dịch bệnh phải đeo luôn đó mẹ vẫn thương những ai làm giữa gian nan vượt khó bao ngày ngồi mây mẹ nhớ trước mẹ sắp một trăm gần muôn góp sức làm việc